đấy kiểm tra đi kiểm tra đi đốt ừ. này đuôi rồi còn gì kiểm tra này bắt tăng hình kiểm tra làm sao được đốt vào đốt chắc ăn quần cho đấy nhá nó ẩm hỏng xem kỹ hoài ngơ giấy đâu rồi cứ thoải mái đi cứ ui giời tôi để cá thì cũng được che mắt che, che mắt luôn đi tôi để che luôn nếu có mắt che quần ra đâu tôi để hết bắn à. bắn bắn bắn bắn chui đi ừ bắn lắm chui đi sao ga mà có khói nhỉ sao bướm này có lờ hỏi câu hỏi buồn cười thật thấy chưa bướm thì nó phải có tự động tay câu có lúc mất thời gian ôi nào. ai cầm tay bạc quyệt đấy sao không cầm tay nhá này trắng nhá này đỏ nhá tứ từ tính vẻ thôi đấy để đâu chắn đâu chắn trong nẻ ngoài chắn trong tiền ngay này cầm về nào chắn trong nẻ ngoài nhá chắn đi rồi tiến đầu bỏ nhá đánh xuống chưa hết tay chưa hết nhá đấy đấy tiếng giám đốc và đeo đầy người <laughs> Ôi rồi Ôi rồi ơi Bán tại đây bán đầu tiên thế nào không có 200 đâu, tôi nợ ông 200 đi, một cái 200 Không có tiền 500 Toàn đã chấp đôi nhá, hiểu luôn đấy Giám đốc thì vẫn ở nơi Tiếp thêm Nổ đây Ngay chưa, ngay chưa Bên cầu Không cầu cầu tầm này Đã đánh đi sợ gì nữa đánh đi anh đâu đi chọn nhờ anh đi nhanh hơn chị đấy thử bên này đúng triệu hai nha xem bán đi lúc đấy là về gì nhở cái khóc sắp đôi chặn bán mặt mặt chặn bán mặt qua đâu chịu đánh chặn rồi ông nào đánh hết nhà đánh nhẹ đắt hai triệu cái nhà này rồi Thế thôi. Hai triệu của tôi ấy. Chưa. triệu. Hôm nay đánh trận đánh triệu thì đắt à? Anh nhỉ? Đắt triệu, cứ tìm qua đây. Của em. Đây triệu hai à? Triệu hai thì cầm hai nó bảo không. hai năm đi, cầm triệu rưỡi. Ừ. Lẻ lẻ lẻ. Bắt nó. Thôi, mới. Tiền này của ông kia nhá. Của ông là tiền. Thôi tiếp cái cầu thế nhỉ. Cầu không giàu đồ ăn mà. Cua. Cua. Đấy không chào Đấy của em, của em. Trời ơi đấy. Bạn ạ đánh đâu nhớ nhá đừng cãi nhau nhá đừng cãi nhau nha một triệu này đây đây năm tay dặn tất tay con hai triệu đánh rồi đi ôi em đi theo này dặn nhá cao rồi đấy cầu mỏi ít ấy mỏi nhường ui giời thế chị có gọi mà chị ơi cả một cái bàn chị mặt em rồi chị ơi từ từ ra thì tí này mày sơ vào đấy rồi này bảo đen đen được bán hay làm ốp thế này thì mệt rồi à, chạy vẫn đoán mặt đắt cái gì đánh cầu luôn đắt mặt bán sạch mặt hai đắt mặt ờ, rồi lẻ thừa thừa ra mặt thừa ra ngoài lẻ thừa 3 triệu bắt 3 triệu nhận ngay từ đầu tôi đã biết lắm rồi kết xong xuống xuống lẻ thừa triệu đấy lên luôn lẻ thừa một triệu lên luôn đặt giờ ăn rồi chặn thừa rồi ôi cái thằng quen đấy một đánh bạc đi ngán bạc ba bốn năm của họ đấy năm năm triệu này mở luôn này mở đi từ nghe mồm nhá con còn nhận không thôi cưng thôi mặt còn cả đống đống này thôi thôi thôi thôi tôi nhiều rồi chắn đánh đánh tránh sau chặn lên à, chặn lên lào cai lấy tiền này chắn lên lào cai lấy tiền này chắn lên tiền tôi đang ai đặt của rồi tiền tôi thế nào à đúng rồi đúng rồi ta Ừ, cái thú tiền Ôi Cái bạc lên người nhỉ Nó đứng cho mình tiếng hay được kìa Đéo đứng cho Anh xe lên ít đỏ anh ơi Đen quá Đánh vào đây À, đánh đầu đi. À, đánh cầu cho chết chết. Đẹp theo anh đẹp dai thôi. Đẹp dai, đẹp dai sẵn rồi. 4 triệu. Đấy. <laughs> Sao lại quay mông cho em này? Đứng ra đánh đi. Ngồi xuống dưới đi. Ngồi dưới dưới đi. Quay lưng thế tao đen đấy từ từ nhá phản thùng xong chưa phản thùng mẹ bán sạch mặt cái chỉ đánh cầu mẹ bán mặt hai này tôi bán hai triệu đây ba triệu đi cần thẻ còn 3 triệu lên đường rồi không biết của ai chứ thế là hàng của ai mở đây hết chưa thử thiếu nữa không? thử thiếu cái bảo nhá thử trắng là mình ăn đúng không Đấy, trắng rồi, rồi. À? Cua vỡ mồm. Vỡ rồi, anh treo anh cả luôn em. Ôi trời ơi. Đây. Bưởi với lại Đánh đi. Tôi thì chẳng biết bưởi hay mướp, tôi đánh 2 triệu lẻ. Lẻ 1 triệu. Thôi 1 triệu thôi. Hết tiền rồi, hết tiền. Bị chắn nhỉ? Thôi này. Hết tiền rồi. Đánh gì đánh gì? Ừ. Hai cái này chưa không thích đánh. Hai em chưa đánh gì? Ủa sợ rồi Thôi Đấy thua Đấy mà trộn không được 2 triệu rồi 2 triệu Ơ thế mình có được ăn không của mình mà Được Ăn đi Rẻ con gì Cái này cá cố ăn đi Chưa lại ạ Chưa lại Chưa lại Ba đen về sắp thôi sức tối qua đi còn cầu Chắn vẫn 1 triệu Đánh đi đánh đi đánh đi Chắn 2 triệu đổi cầu Nếu đổi 2 triệu lẻ thôi Được rồi cầu đi em ạ số C con cầu sáu chín sáu chín từ từ nào con vừa đấy là cái gì nhở lẻ lẻ lẻ lẻ bán mặt thì đánh cầu thôi Đạt. lẻ mặt kìa alo ừ đánh ừ, cả này chẵn được không anh không được em ơi à, tùy em rưỡi đúng không em nó đuổi em đuổi mẹ này ờ cái gì em ờ em nói đi làm em mới tập đánh nhỉ rồi ông suốt ngày nghe điện thoại vừa đánh cho mặt ba triệu cái gì em bài tí nữa anh điện lại nhá anh đang đánh chút đĩa nhá ừ. 5 phút nay nhận lại ừ. đắt ra mặt Chết, tiền đâu phải nghe điện thoại rồi chắn cũng vẫn còn 3 triệu tắt 3 triệu Đấy. một chắn còn 3 2, triệu ngoài bát ba còn không chắn còn không okay. Dạ. còn 2 triệu đắt nốt 2 triệu này nữa phải đánh bạc cứ phải chờ gạ nhỉ xong chưa còn nữa không còn thêm gì nữa ừ. còn thêm 3 triệu nữa rồi hai ông chung một chỗ hai, hai thành một mối đi hai này tiền phần vốn dạ. đâu tiền phân vốn đâu phục phóng cái này bên kia đây bao nhiêu hai người năm triệu hai người đây chia thành hai phần này năm triệu nữa năm triệu nữa đây là hai triệu đúng không đây ba ừ. đây thêm ba mình kêu ba to thế nhỉ mở chưa hết chưa lẻ thừa lại cho nó để tôi mở lẻ thừa tôi mở lẻ thừa hai triệu thôi để thôi mở xin tôi mở đấy tôi kết cục tôi cho ngày một triệu này rồi. lẻ thừa một triệu này mua của tôi vào đây đấy mở nhá tôi có mua mua cái ba đó hai trắng nhá lẻ thừa là, là... chẵn là về bên ờ, chỗ ờ, sóc trăng lấy tiền nhá đôi mắt đôi mắt lẻ ơi Trời ơi. Cái ăn tin nhỉ? Cái gì biết đánh cầu thôi. Biết gì đâu. Vâng. Đen thế nhở? Không chưa. Chán. biết cái gì đánh tắt tay bọn này. thế. Đánh tay tay là tí đánh cắm tay rồi chắc ơi một triệu lẻ anh đi anh đi chẵn này anh đi không biết sao đi kéo kéo cái thảm kia anh đi chỗ đấy không kéo đi kéo lại thế cắm người đấy nhá đừng có kéo này nó nó nó nát cái bàn anh đâu rồi anh gì triệu đùa thôi từ từ đây bao tiền đây đừng có bỏ cái chân lên đấy em này tay cái cân làm thừa thiếu rồi cúi mặt xuống Đấy, đấy cân đang thừa thiếu Mở còn mẹ này Xúc đôi Đôi Xúc đôi Từ từ nhá Thiếu hồi bù nhá Cái cân đang thiếu cân ờ, Chặt mà Chặt mà Cái ngu này Cái của cái cân thì mở lên gì nữa Này chị làm sao cái cho mở ông không được mở ông đừng đánh cái kiểu như thế để khác đánh à. anh em nói với nhau một câu cho cân rồi ông cứ ngồi ngồi ông chờ cầm tiền ờ, chờ, chảy nước à Kệ. nhưng mà ông có làm cái đâu tiền của Kệ lắm em gái ngoài ra mà lấy cũng khổ thật Ôi thế mình cũng chết tiền rồi Này tớ sắp cắm người rồi cậu ơi à, Chết cắm rồi cho anh, cắm cho anh Thôi thôi Hai triệu trắng Ê, anh ơi đi Hai triệu trắng Theo ờ, ừ. anh à? Theo anh Theo anh có tiền đấy thì mẹ theo gái ghét lắm nhưng mà theo đây vừa là cái gì nhở tay luôn trắng chẵn vừa là trắng ba triệu lẻ bán này, này. ngày như bỏ cái chắn xuống ôi nhà bán sạch mà hỡi những nhà đánh đánh chặn ai đúng không anh chúng tôi mới chặn mấy triệu đây bốn triệu bắt sạch cái mặt lẻ này ba triệu đây này Đấy. em đánh gì em vừa đánh cái gì nhỉ đánh đâu anh đây à của anh lẻ em vừa đánh chặn đúng không chung anh một triệu đây một triệu đây anh cho chung một triệu ăn lẻ đấy nhá lẻ ăn sạch mặt nhá ăn ờ. nào tiền cả cả má đấy họ đủ tiền nên không sao không sợ đủ tiền anh đi chẵn thừa 5 triệu chẵn thừa triệu ngoài bát ngoài bát hai triệu là bắt mượn người ta đang bắt đang đánh thì mượn gì chẵn thừa hai triệu riêng em này này đấy em thừa hai triệu em cốp hai triệu vào lẻ thừa hai triệu cốp vào cốp hai triệu vào đây cốp hai triệu vào cái đếm hai triệu đếm hai triệu em vào đây lẻ thêm mới tập chơi khổ đấy khổ. thấy tiền cứ sáng mắt ra xong chưa cái này bao nhiêu chối mắt ra lẻ thêm hai triệu à tiền tắt hai triệu bị ngóng ngơ thì tám nhỉ ok rồi ừ. hai con lẻ thêm nữa đi tắt tay đi đéo nữa ai ăn 5 triệu bỏ bác nẻ cái gì đấy lẻ chắn đây nẻ tôi đã bán mặt nẻ rồi thế nhở ba bốn năm Đúng có không? Lẻ con không? Tôi còn 3 triệu đây này, đắt luôn. Ông đánh gì? Tôi đánh lẻ, ông đắt không? Đắt nốt. À ừ. Có không? không? Ai còn không? Là con mua của tôi nhá. Hai bộ lẻ con này. Anh chung anh tí không? Lẻ con là ờ, triệu nữa. Chung ờ, triệu nữa. Chung triệu nữa. Là 2 triệu. Hai bộ là của tôi nhá. Lẻ con 2 triệu. Lẻ con 2 triệu. Được <coughs> không đâu? Đấy vào đây luôn. 2 triệu của em này này. Xong chưa? chặn thừa lại đúng 3 triệu thôi. Đánh vào mặt. Nốt đi về. Đánh vào mặt. chặn thừa 3 triệu thế này đây chưa cốp này có 3 triệu vào cái đó cái đó của cái đây tấn thờ đúng 3 triệu nữa tôi mở phát nhá bắt cái này mở luôn rồi thôi nhá tiền khắp giang đấy nhớ nhá từ từ ba này tiền ai người nhớ nhá tiền của tôi cả tôi ăn được nếu mà về về chặn là của tôi cả chưa mở đúng không tôi với em chưa đánh nhau này bao nhiêu nhỉ đấy, chưa mở em hai triệu à rồi ok nghe tôi này sắp đôi này để ông biết ăn chứ Ôi. Sắp đôi rồi. đây. Sắp đôi. Sắp đôi. Sắp đôi rồi. Đánh đi. Ăn luôn đi. Thật ăn luôn. Mớ tiền. bảy hai chặt kéo này nó bảy đến cái Đây, của em đây. Của em. Kéo này xuống cái này. Cho nó vuông bắn lại nào kéo này xuống nó phải hỏng cái sơn không ba ông đánh thì thua mẹ hết tiền rồi chơi gì nữa chơi nữa điện thoại cảm ứng không dây điện thoại cảm ứng không dây là như nào tức là cái bộ đồ chơi này nó chỉ cần một chiếc điện thoại 110 mini này đấy đây mình có đủ cái, cái, cái các màu các, các kích cỡ đấy có cả điện thoại 1280 nhá nay mình hết hàng rồi mình chỉ còn ờ, điện thoại 110 y để ờ, lên video cho anh em thôi cái này mình thì mình vẫn phải luồn một bộ quân bình thường bộ quân này là bộ quân không tang nam châm không dính đây nam châm không dính nhá đây đấy và đây là sắt là dính ngay thấy chưa quân không tang nam châm không dính và chiếc điện thoại này thì nó sẽ có tác dụng như nào nó vừa là máy đo này và nó vừa là cực dung luôn anh em chỉ cần cầm cái điện thoại ở trên người và điện thoại bật vẫn bật nguồn lên mình như bình thường đấy vấn vâng, đề đây là chiếu cái sim nhá chiếu cái sim mình cứ bật sáng lên là nó hoạt động rồi anh em lắp sim vào nghe gọi bình thường thì ra đấy <clears throat> ở cái chiếc điện thoại cảm ứng không dây này thì nó sẽ đánh như nào đây khi mình sắp xong mình đặt xuống tầm khoảng 2 đến 3 giây nhớ nhá là 2 đến 3 giây là hai ba giây thì nó sẽ bắt tín hiệu và sẽ báo về bộ máy chủ nó sẽ dung cho mình lẻ nó một dung chẵn hai dung và tứ tử không dùng đấy anh em cứ thế mà đánh thôi đây rồi bây giờ mình sẽ test thử vài ván cho anh em xem này đấy nhá bát đĩa xanh chín mình chỉ cần luồn vị thôi vị gì phải thử nam châm rồi không dính nha đĩa này không phải đĩa nam châm này bát này không phải bát hình này đấy bát hình dính như này sẽ chết ngay đấy bây giờ mình sẽ sắp thử vài chiếc bạc xem độ hiệu quả nó như thế nào đấy còn anh em nào liên hệ mua hàng hoặc cần tư vấn thì alo cho mình mình là tài 097 143 tư quý áp nhé đây này bây giờ mình sẽ đánh thử cho anh em xem này sóc xong đặt xuống tầm hai ba giây nó mới báo nhá đấy hai dung mình đặt xuống tầm khoảng 2 đến 3 giây thì bộ vị nó sẽ yên tĩnh sẽ làm gọi là nằm tĩnh ấy, thì bắt đầu bộ máy chủ nó sẽ quét được nhá nó báo là hai dung thì tức là sấp đôi đấy sấp đôi đấy một tiếng chuẩn này đây mình sẽ đánh tiếng thứ hai ốc xong đọc xuống hai ba giây này một dung một dung mình sẽ đánh là nẻ đấy một dung nẻ này nẻ một đấy. một dung ba đen đấy bộ đồ này thì đánh là rất trần chỉ chuẩn xác không cần phải luồn bệ luồn biết gì cả em chỉ cần luồn vị và đút điện thoại trên người điện thoại nghe gọi bình thường nhá đấy xong xong đặt xuống này đấy một dung một dung mình lại đánh nẻ đấy lại ba đen thấy chưa về độ chuẩn của nó là chuẩn 100% về độ chuẩn của nó là 100% nhá anh em thì uh, muốn thử hàng thì đến tận cơ sở mình thử nhá hoặc ở đâu thì tôi gửi cho nhá tiếp này sắp xong đặt xuống này hai ba giây báo hai dung rất rõ ràng nhá hai dung sấp đôi đấy về độ chuẩn của nó thì nó rất chuẩn nhé. Ừ. đây mình sẽ đánh lại vài tiếng bạc nữa nẻ này phát này thì dung báo về hơi chậm nhưng mà mình mình mình mình đánh đánh nẻ đánh ít tay thôi nhá đấy vẫn là nẻ yeah tôi ờ, chọn nó vẫn cứ được vì đây đánh lại phát lưỡi này hai dùng làm hết người và sấp đôi cho mình thấy chưa đấy sấp đôi đấy đây này các bạn nhìn này cái điện thoại này đây này. thoại này nắp sim mình nghe qua bình thường nhé đây mình chưa nắp sim vào đâu ở ra mình cứ bật nguồn lên như này thì nó máy hoạt động đấy lẻ một dung đâu lẻ một dung chẵn hai dung và tứ tử không dung đấy vị thì là vị năm trong không dính nhìn đây đấy điện thoại nghe gọi bình thường không cần phải bệ biết gì đấy chỉ cần cái này thì đứng được khoảng cách từ 2 đến 3 mét là mình vẫn có thể bắt được đút túi quần đứng lên ngồi xuống thoải mái nhá anh em nào liên hệ mua hàng thì alo cho mình 097 143 tứ quý ác mình có đủ các loại mẫu máy đây này, máy 1280 có nhá hôm nay mình hết hàng rồi mình chỉ còn máy một lên video cho anh em là máy 110 thôi còn vị thì mình có thể làm vào tất cả các loại vị như là vị bài này đấy, vị trắng vị thuốc đấy, tất cả vị đó vị điếc làm được hết đấy anh em nào chỉ cần uh, tư cần tư vấn thì alo trực tiếp cho mình đây mình đánh lại một hai tiếng nữa này không anh em lại bỏ này con này là một dung bánh nhả này đấy ba trắng thấy chưa tiếp này này sau lại này con này là đẻ tiếp đợi hai bay hai ba giây là từ khắc nó sẽ báo nhá đấy nó sẽ báo dung về cho mình là như này nẻ một chặn hai và tứ tử không ok ờ, xin chào tất cả anh em ờ, anh em liên hệ mua hàng thì alo trực tiếp cho mình nhá ok em ơi nhắc là tứ tử vâng